Hứa Minh đạt được khán giả biết đến từ khi xuất hiện trong một phân đoạn nhỏ trong phim Kiều nữ và đại gia, lúc đó nam diễn viên vào vai anh chàng đai lần áo đỏ hẹn hò với kiều nữ qua mạng. Nhiều nhận định và ý kiến của giới chuyên môn cùng khán giả nói rằng, Hứa Minh đạt là một diễn viên rất có tiềm năng. Khả năng hài hước của anh không hề thua kém các danh hài ở thời điểm hiện tại. Hứa Minh đạt chinh phục khán giả bằng kiểu diễn hài tưng tửng, tỉnh dụ, đầy yếu tố bất ngờ và khuôn mặt chỉ cần nhìn đã muốn phì cười. Gần đây, anh được khán giả biết đến nhiều hơn bởi sự duyên dáng, hóm hình khó lẫn vào đa số các diễn viên khi xuất hiện trong các game show hài. Ngoài ra, anh cực kỳ ăn vai khi hóa thân làm giang hồ trong các bộ phim đình đám. Hứa Minh Đạt hé lộ rằng anh vừa tham gia một bộ phim mang tên Hậu duệ của biển. Bộ phim xoay quanh cuộc sống mưu sinh của những người dân làng trài với nghề đi biển được chuyển nối từ đời này sang đời khác. Nhưng trước dòng xoáy của cuộc sống hiện đại và sức mạnh của đồng tiền, những cuộc chiến đầy mưu mô giữa tiền quyền và tình yêu đã xảy ra. Từ đó, hình ảnh anh hùng vô danh ở làng chài dần được lộ diện như một hậu duệ của biển bằng sự mộc mạc nhưng luôn mạnh mẽ để vượt lên tất cả lợi ích và dục vọng. Liệu một bộ phim mang nhiều ý nghĩa và chân thật như vậy bạn có muốn đón xem không? Đừng bỏ lỡ bất kỳ tập phim nào được chiếu từ ngày 28 tháng 5 năm 2021 trên kênh YouTube MCV Media nhé. Đốt cái nhà của bà luôn đó. Bao nhiêu đây? Chỉ đủ một phần lại thôi. Bây giờ nhà quan không ai ở, thì tao bán, tụi nó thiếu tiền tao. Bây giờ không có tiền trả tao siết nợ với làm cái gì? Hả? có tiền trả là anh lấy san hô về nhà bỏ trong tủ kiến chân đó chứ không có đùa đâu